Xin chào anh em Đấy, Cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em Đấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả hay là nó mang lại những chiến thắng cho anh em khá là cao nhé Đấy, nó được tầm 7 đến 80 phần trăm cho anh em Đấy, thì cái à, cái bộ đồ chơi mà tôi muốn à, chia sẻ cho anh em ngày hôm nay là như thế nào thì anh em theo dõi hết cái video này anh em sẽ biết được cái đồ chơi mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em nhé Thế thì trước tiên vào tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái à, bộ đồ à, cái bộ nắp chén đĩa này để cho anh em thấy được cái xanh chín của cái à, bộ đồ chơi tài xỉu này nhé Đây. kiểm tra nam châm này hoàn toàn không hít này nắp này nắp này hoàn không tang này đó thử cho anh em nước muối này đó thử cho anh em nút uh, cái đèn flash Đây. hơi chói luôn anh em nhưng mà ở ngoài thì anh em sẽ nhìn nhìn không cần nhìn sẽ không chói nhé một trong veo đó thì uh, giờ tôi và tôi sẽ thử cho anh em test cho anh em cái uh, bộ đồ chơi này nó hiệu quả như nào Đấy, thì anh em cứ theo dõi video thì anh em sẽ thấy được tôi sẽ test cho anh em thử cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy hiệu quả Đấy, như chén này tôi sẽ đánh tài căn cứ vào đó tôi sẽ đánh tài có 7 đến 80 phần trăm là tôi sẽ đánh tài chén này tài đúng không anh em tiếp tục cho anh em này đó như chén này tôi để đánh xỉu Đấy, như chén này thì tôi bị phản nhé bị phản thế hột thì tất nhiên rồi đi đánh tài xỉu anh em biết rồi không thể nào mà anh em tránh được cái chén phản Đấy, phản thế hột nhé tiếp tục cho anh em Đấy, như chén này tôi sẽ lấy lại 80 phần trăm đánh tài như này đánh lục tài ngũ lục tài nhé Đấy, chỉ có ngũ tài đó Đấy, như trái này tôi đánh ngũ lục tài tiếp đó hai ngũ một lục trái này đánh ăn khá là to Đấy, như trái này tôi đánh xỉu Đấy. 143 đúng không anh em đó thì à, anh em thấy được cái hiệu quả của nó Đấy. khi mà tôi sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em Đấy. thì anh em thấy nó hiệu quả hay không thì à, giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì đây chính là cái bộ đồ chơi mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là một cái điện thoại điện thoại này nó chính là cái điện thoại phân âm đấy điện thoại phân âm thì cái điện thoại phân âm này nó phân được cái mặt hột tài xỉu anh em nhé phân được mặt hột tài xỉu thì cái ờ, máy phân âm thì như em đã biết rồi trên thị trường nó bán rất là nhiều những cái dòng máy phân âm đấy nhưng mà hầu như là anh em không về anh em không thể chơi được đấy thì anh em đến cơ sở thì anh em cầm nắp chén đĩa đấy, thậm chí anh em có thể đi ra ngoài anh em chơi Đấy, thì trước khi anh em đi ra ngoài thì anh em có thể là đặt cọc cho tôi cái tiền của cái máy này khi mà anh em đi test về thì anh em có thể làm ưng thì anh em lấy không ưng thì anh em trả lại cho tôi không thành vấn đề gì cả Đấy. bên cửa hàng tôi cơ sở tôi ở bên bến xe miền tây nhé anh em đến cơ sở anh em còn được uh, tư vấn nhiều về những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua Đấy game đánh bài sóc đĩa nói chung là tất cả những cái đồ chơi cờ bạc việt à, mà mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé đấy thì à, tôi sẽ test cho anh em một hai chén nữa để cho anh em thấy được à, cái máy điện thoại phân âm này nó mang lại hiệu quả như thế nào cho anh em nhé Đó. Đấy, máy báo là 7 đến 80 phần trăm trong này có ngũ hoặc lục Đấy, ngũ hoặc lục ngũ hoặc lục thì là anh em căn cứ vào đó anh em đánh tài hoặc là xỉu nhé Đấy, thì trái này tôi sẽ căn cứ vào tôi đánh tài trên này Đấy, ngũ hai ngũ một lục Đấy, thì anh em còn nhớ cái chén vừa rồi cũng có hai ngũ một lục đúng không anh em hai ngũ một lục Đấy, nhưng mà anh em đã biết đấy máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em đấy, máy báo vô cùng chuẩn cho anh em tiếp tục cho anh em chén cuối cùng này Đấy, như chén này thì uh, máy báo máy báo cho tôi có con uh, nhất hoặc là tam anh em nhé nhất hoặc là tam thì nhất hoặc là tam thì anh em có thể căn cứ vào đó anh em đánh tài hoặc đánh xỉu đấy thì như chén này tôi sẽ có 7 đến 80% là anh xỉu 7 đến 80% là anh em căn cứ vào đó anh em đánh, căn cứ vào đó anh em đánh xỉu nhá. xỉu đó, xỉu đúng không tiếp tục cho anh em tránh cuối cùng này. Đấy, một dung dài thì uh, khi nào mà anh em đến cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em có thể sử dụng cái máy điện thoại phân âm này máy điện thoại phân âm hồ tài xỉu này để cho anh em đi về anh em chơi ở những cái sòng sới của anh em thì anh em sẽ không bị bỡ ngỡ đấy thì ờ, như trái này nó có 7 đến 80 phần trăm trong cái nắp trái này nó sẽ là rèn tài có mặt ngũ hoặc là mặt lục đánh tài trái này anh em nhé đó ngũ ngũ hoặc lục anh em thấy không nó rất là hiệu quả cho anh em nhé